trời mơ rằng đường mòn không lối ngày mai em bước đi hoa cho tay gió đưa thêm hồng đến nỗi đèn không trà hoa cùng bóng tối lòng anh thương thắt đau cơn mơ xóa đi bầu trời ưu tối dòng đời lòng màu như hoa hướng dương ngắm nhìn em trong gương gương sao ngày mai đời không khổ đau mà đâu lại vô hướng biển trời bao la ai trong thấy em bình yên em muốn xem đợi chờ làm gì hãy nhớ nhìn người đợi chờ làm gì điều diệu kỳ hoa liễu đã ua màu vào đằng sau hoa theo mây cùng sâu ngàn nhìn về bầu trời hồng lặn vào mộng anh thương đến nước lòng xin biệt ly sau đi hoa vẫn lay Okay, let's go. Đồng người làm màu như hoa hướng dương, nắng đẹp trong buông, sao ngày mai đời không phố hồng. kỳ hoa liễu đã hoa màu vào đằng sau hoa theo mây cùng dâu ngàn nhìn về bầu trời hồng lặn vào mộng anh thương đến nước lòng xin biệt ly sau khi hoa vắng tay đến nức lòng duyên biệt ly sau bi hoa vẫn hay go. Okay, let's go.